đã lên form mới rồi quý vị nhá Bản máy xăng Và với cái sản phẩm này thì nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 cho đến 10 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá Cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi Chúng ta đi cả gia đình luôn Và cái nét đặc trưng của cái dòng Ford Everest này là cái khoang nội thất bên trong Ngồi rất là rộng rãi luôn Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba Ngồi cực kỳ là rộng rãi điều hòa thì điều hòa ba vùng được chia đến từng chỗ ngồi Đấy, đem đến cho chúng ta một cái cảm giác rất là tiện nghi và thoải mái trong những chuyến chúng ta đi à, đường dài, đường trường hay chúng ta có những chuyến đi chơi xa quý vị nhé. Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý vị cái sản phẩm này với giá bán 218 triệu đồng chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi. Nhưng mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe thương hiệu Mỹ 8 chỗ ngồi rộng rãi à, nhiên liệu xăng nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì có thể chấp nhận được từ 8 cho đến 10 lít xăng trên 100 km quý vị nhá nhưng mà chúng ta lại đi 8 người cơ cho nên là với cái mức tiêu hao như vậy thì chúng ta có thể chấp nhận được rồi và gầm cao máy thoáng chạy cực bốc quý vị nhá đặc biệt chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị là máy cực ngon luôn à, gầm thì cực kỳ là chắc chắn bốn quả lốp còn đến trên 90 phần trăm quý vị Xe này chúng tôi mua của chính chủ luôn Chủ nhân của chiếc xe này là một sĩ quan cao cấp à, ở quân khu 2 Đấy, Ở gần nhà tôi thôi Cho nên là nguồn gốc rất là rõ ràng luôn Và chúng tôi mua của chính chủ luôn Đấy, Chủ nhân là bộ đội cho nên là chăm sóc chiếc xe này khá kỹ luôn Thường xuyên bảo dưỡng ở các cái trung tâm à, chăm sóc xe lớn ở tỉnh Phú Thọ Nguồn gốc rất là rõ ràng luôn Chiếc xe này ở gần nhà tôi đồng nghiệp với tôi luôn Cho nên là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 biển 19A Phú Thọ 10957 chủ nhân là đồng nghiệp là bộ đội và ở ngay gần nhà tôi thôi cho nên quý vị và các bạn mua cái chiếc xe này thì hoàn toàn yên tâm luôn bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa với cái sản phẩm này thì quý vị mua về cũng không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác chúng ta mua về sử dụng luôn Đấy, đẹp từ trong ra ngoài quý vị nhá tí đi vào nội thất bên trong thì tôi sẽ quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi nước sơn của nó thì khá là bóng bẩy luôn trong veo luôn đặc biệt là tôn vỏ của nó còn rất là mọng nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều luôn cái khoảng sáng gầm là rất lớn luôn Fortuner hay là các cái dòng xe 7 chỗ Isuzu thì thấp hơn cái dòng xe Ford này rất là nhiều luôn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 À, đèn pha phía trước bên phụ là quý vị cũng còn trong veo luôn vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhé kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng còn trong veo luôn đấy và chính giữa là cái mặt ga lăng đấy và kèm theo đó là cái biểu tượng Ford một hãng xe ô tô nổi tiếng của Mỹ rất là bền bỉ và vận hành êm ái cái đèn pha phía trước bên lái thì quý vị cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị hoen ố hay bị uh, bạc màu đâu quý vị cái gá đèn gầm phía dưới này chủ nhân người ta đã độ thêm hai cái đèn led đèn sương mù ở phía dưới rất là đẹp luôn xi nhan được tích hợp trên gương quý vị nhá và cái ba đờ sốc cũng vậy cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đắp ma tiết nhiều luôn và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước đây tôi truyền tải cho quý vị luôn đấy keo phủ sần của nhà sản xuất đây vẫn còn xanh lét luôn khoang lốp này rất là sáng quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và đây cái lốp phía trước đây cũng còn khá dày lốp này chúng ta đi hai năm nữa phải mới phải nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Michelin một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Thái Lan đi rất là bền và êm và cái mặt la răng của nó đây vẫn là zin từ đầu la răng phay zin từ đầu chưa có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn vào đây đâu quý vị nhá và tôi quay cận cảnh phần à, sườn xe phía bên lái để quý vị và các bạn theo dõi xi nhan được tích hợp trên gương bệ bước giá nóc đầy đủ hết quý vị nhá tem thể thao Đấy, mấy mức giá rất là hợp lý để chúng ta sở hữu chiếc xe này Đấy, và đây là cái khoang lỗ phía sau đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay là bị bạc màu đâu và cái lốp phía sau đây cũng còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự uh, xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị và cũng chưa có dấu hiệu gì của sự uh, phết phẩy sơn nội vào đây đâu quý vị à, chúng ta nhìn cái góc quay từ phía sau bên lái đây chúng ta thấy cái thân vỏ của nó còn căng như thế này không có một vết gợn không có ma tít đắp nhiều ở trên chiếc xe này đâu quý vị nhá máy cực êm luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này và bây giờ chúng tôi chuyển sang các cái chi tiết ở phía bên à, đây cái gót khoang lốp đây tôi đang chỉ tay đấy không có dấu hiệu gì có sự mòn mục đâu quý vị nhá đấy, và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy sườn xe phía bên là phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị đây và cái lốp phía trước bên phụ đây quý vị đấy, cũng còn rất là dày luôn bốn quả lốp mới nha quý vị nhá và đều đến từ thương hiệu Michelin và cái mặt la răng này rất là sáng luôn quý vị vừa rồi ta đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Ford Everest này được truyền tải đến cho quý vị và đã truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước ba đợt sốc phía trước hai cái đèn pha phía trước à, cái mặt ga lăng bốn khoang lốp bốn quả lốp và bây giờ à, trước khi đi vào à, cái nội thất bên trong thì tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài sau đó tôi xin phép quý vị đi vào cái hình dáng bên trong tức là cái nội thất bên trong của chiếc xe này để truyền tải đến cho quý vị mỗi một cái video của chúng tôi thì nó thường rất là dài quý vị nhá dài từ 20 à, cho đến 30 phút cơ Thế nên cũng rất là mong quý vị chúng ta dành thời gian theo dõi để chúng ta đưa ra quyết định mua xe của mình cho nó chính xác và cũng là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa quý vị nhá. Đấy, chúng ta đến xem mà chúng ta thấy nó không đúng như thực tế thì nó mất công. Vì vậy mỗi một video bao giờ cũng vậy quay chi tiết thực tế luôn quý vị nhá. Sai ở đâu chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm luôn. Đấy,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 ấy cái mặt vô lăng này không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ các cái khóe vô lăng đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì à, có sự mòn mờ một chút nào luôn mặt vô lăng còn rất là sần như mới luôn đã được chủ nhân người ta độ vân gỗ vào đây rồi rất là đẹp luôn các cái nùn núm các cái phím bấm vẫn còn rõ ràng không bị mòn mờ quý vị nhá đây nhựa của nó còn tươi sáng như mới luôn kể cả là cái táp bi cửa đây vẫn là táp bi vẫn là nỉ nhá và đã được chủ nhân người ta độ vân gỗ đây màu xám khá là hiện đại sang trọng quý vị phần nhựa phía dưới đây Đó, cũng còn vàng ươm sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy. đây chúng ta thấy nội thất còn rất là đẹp vô lăng đây, trần của nó đây Đấy, vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe còn sáng trưng điều hòa là điều hòa ba vùng ghế là ghế da cao cấp nha quý vị nha của nhà sản xuất luôn đấy đây cái, cái phần ờ, nhựa phía trên này chúng ta thấy nó sần như thế này cơ mà tabi vẫn là tabi nỉ từ đầu quý vị nhá các cái tay cửa đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ keo chỉ thì cam kết với quý vị là không mất một phân quý vị nhá đấy, các con ốc này chưa một lần mở này keo chỉ đây kể cả phần phía dưới này đây đấy, chúng ta thấy nó cũng không có dấu hiệu gì đấy, keo chỉ zin đét đèn đẹp luôn không mất một phân và đây là hàng ghế thứ hai cũng vẫn là da cao cấp của nhà sản xuất đặc biệt ngồi cực kỳ rộng rãi không có loại xe nào 7 chỗ ngồi 8 chỗ ngồi mà sánh được với Everest ở tất cả các vị trí ghế quý vị nhá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 tươi sáng mới đây hai bên hông của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hai bên hông đây sơn vẫn là sơn zin luôn đây đấy, keo chỉ đây không mất một phân quý vị nhá đấy cái thái nhựa mới như thế này keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nữa đâu keo của nhà sản xuất nó khác quý vị nhá keo mà chúng ta làm lại rồi không làm được đâu nhá đây phần phía dưới đây đây chúng ta thấy nó còn sáng như thế này không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy nhựa sáng tươi mới như thế này cơ mà Đấy, tiếp theo là các cái góc quay từ phía bên lái được truyền tải đến cho quý vị đây như đã giới thiệu cái mặt vô lăng của nó đây đi ít đi nhiều chúng ta nhìn thấy mặt vô lăng này chúng ta biết luôn quý vị nhá và được thường xuyên bảo dưỡng ở các cái à, trung tâm chăm sóc xe lớn Đấy, đây là cái phiếu nhắc định kỳ của chiếc xe này quý vị nhá Đấy, tắp lô mới chưa trần căng đét luôn quý vị nhá sáng trưng vẫn là trần nỉ đây cái các phím bấm lên xuống kính đây các cái tay cửa này được sơn vân gỗ rất là cầu kỳ luôn đây vậy cái phần nhựa phía trên này sần nguyên nỉ vẫn còn sáng trưng các cái tay mở cửa này không bị mờ một chút nào phần nhựa phía dưới này cũng vậy keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị kể cả cái phần phía dưới này đây rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy, và chúng tôi cam kết với quý vị là nếu sai so với miêu tả chúng tôi sẽ hoàn lại tiền và gửi đến cho quý khách hàng chi phí phát sinh quý vị với mỗi một sản phẩm chúng tôi chúng tôi đều cam kết như vậy quý vị nhá đây keo chỉ đây rất là kỹ cho quý vị luôn rất là sáng luôn quý vị nhá kể cả bậc lên xuống này cũng còn rất là sáng luôn và bây giờ xin phép quý vị là đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta biết luôn đã được bọc vân gỗ rồi nha các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn đây chúng ta thấy sáng chưa cái tabi của nó nhựa nhất còn sần nguyên tươi nguyên như mới ấy tabi bi tắp lô quá đẹp quý vị nhá bây giờ tôi xin phép quý vị được nổ máy đây đồng hồ đây đấy Đấy, máy đã nổ quý vị nhá Máy nổ cực êm luôn Ngồi trong xe không nghe thấy tiếng máy nổ luôn Đấy, Và cái vòng tua của nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút thôi Một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá Đấy 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị và bây giờ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và tôi sẽ mở nắp cabo lên xem là cái phần xương sống và phần động cơ của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá đã được độ rất nhiều đồ chơi rồi đây răng của nó đây vẫn còn sơn zin còn xe đây quý vị nhá răng của nó đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đinh tán đây quý vị nhá đấy đinh tán đây nữa này đấy keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ ở đâu quý vị đây đấy đây đinh tán của nó đây đấy đinh tán đinh tán này đinh tán đây đấy, rất là kỹ luôn keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ ở đâu quý vị hai bên hông của nó đây đấy chúng ta thấy không còn sáng trưng hết cả lượt quý vị nhá máy đang nổ nhá máy nổ cực kêu máy này chúng tôi chưa rửa đâu dở lên là sáng trưng luôn máy nổ cứ game không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đây tôi để gần đây cho quý vị xem luôn đấy máy nổ cực êm luôn nhá máy crong không vết dầu mỡ luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu máy đại chất đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Vâng và quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Ford Everest Sản xuất cuối năm 2007 Đăng ký lần đầu năm 2008 tên tư nhân chính chủ Chủ nhân của chiếc xe này là một sĩ quan cao cấp tại quân khu 2 Cho nên khi mua chiếc xe này về chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe cũng như là về nguồn gốc xe quý vị nhé Và bây giờ sẽ là một vòng à, tôi quay một chút cái hình dáng bên ngoài và một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau quý vị nhé Đấy, nước sơn bóng đẹp nội thất ngoại thất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 và vẫn là da cao cấp của nhà sản xuất luôn tắp đi cửa này đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ thì không tính đến rồi zin hết 100% luôn quý vị đấy đây, hàng ghế thứ hai đây sáng trưng luôn đấy kể cả hàng ghế thứ ba đây quý vị nhá đấy, vẫn là da cao cấp da xịn luôn đấy trần đây rất là đẹp tắt đi cửa đây sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ của cánh sau bên phụ đây đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nữa đâu Đấy, máy đang nổ cực ngon luôn Đấy, và quý vị quan tâm thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like một lượt chia sẻ để giới thiệu đến cho quý khách hàng khác được biết đến các sản phẩm của chúng tôi đây tắt đi cửa lái đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn keo chỉ đây sáng trưng hết một lượt đây tắt đi cửa sau đây phần nhựa phía trên đây keo chỉ đây rất là sáng rất là đẹp quý vị nhá